Tiếp theo xin được chúc mừng công ty cổ phần Dịch thuật Đào tạo và Du lịch Việt Nam Haco hoạt động trong lĩnh vực ngôn ngữ dịch thuật, đào tạo dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và đào tạo biên phiên dịch chất lượng cao với sứ mệnh xóa bỏ rào cản ngôn ngữ giữa các quốc gia, tạo nên một thế giới đẳng cấp và thịnh vượng. 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Haco đã xây dựng được hệ thống thương hiệu mạnh trong nước và quốc tế, đem đến khách hàng sự hài lòng và nâng cao giá trị doanh nghiệp.